Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Hà Nội là đất tụ thủy tụ nhân. Phát triển khu vực hai bên bờ sông Hồng rất cần thiết và tạo nên động lực mới cho phát triển thủ đô Hà Nội. Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được Hà Nội khẩn trương hoàn thiện và với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, hy vọng quy hoạch sớm được phê duyệt. Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2021 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị của Ban chấp hành Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về chủ trương hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng –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 quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2011 đã xác định khu vực hai bên bờ sông Hồng là trục không gian cảnh quan trung tâm của thủ đô, nơi bố trí các công viên, công trình văn hóa, giải trí lớn để tổ chức những sự kiện có ý nghĩa lớn của thủ đô. Đây là khu vực trong nhiều năm qua đã được nhà nước, thành phố Hà Nội quan tâm, được các tổ chức nghề nghiệp trong nước và một số tổ chức nước ngoài quan tâm nghiên cứu, đề xuất các đề án xây dựng, đây cũng là khu vực được thành phố xác định là phạm vi nghiên cứu của quy hoạch phân khu với nhiệm vụ thiết kế được duyệt từ tháng 10 năm 2012. Gần đây, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang có những chỉ đạo quyết liệt để sớm phê duyệt quy hoạch phân khu sông Hồng, nhằm định hướng, tạo công cụ pháp lý cho phát triển, quản lý, phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là khu vực giữa hai đê với chiều dài 40 km, có diện tích khoảng 11.000 hecta. Trong đó, diện tích lòng sông khoảng 30% khi không có bão động lũ lụt. Bãi sông có diện tích khoảng 50% đang sử dụng trồng hoa màu, cây cảnh, vật liệu xây dựng. Phần diện tích đất còn lại đa phần là đất ở khoảng 1.200 hecta, cho khoảng hơn 20 vạn dân với các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Văn Khê, Tứ liên, Yên Phụ, Phúc Xá, các kho bãi bến cảng. Trong đó có hơn 100 công trình di tích lịch sử, đa dạng về loại hình, và có nhiều di tích đã xếp hạng. Đây cũng là khu vực có thuận lợi về giao thông thủy vận tải hàng hóa, du lịch, kết nối với cả vùng. Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1 trên 5.000, được nghiên cứu trên không gian đoạn sông Hồng dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, bao phủ diện tích khoảng 11.000 hectare, thuộc địa bàn của 55 phường, xã thuộc 13 quận huyện. Dân số tính theo quy hoạch từ 280 cho đến 320.000 người. Khác biệt với đồ án quy hoạch phân khu đô thị khác, không gian nghiên cứu của đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nếu trên thuộc không gian dành cho thoát lũ đê sông Hồng. Có quy mô, tính chất phức tạp với nhiều yếu tố đan xen. Đây được xác định là trục không gian đặc trưng cây xanh, mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, du lịch dịch vụ, giải trí, biểu tượng của thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch. Bên cạnh việc bố trí dịch vụ giao thông đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồ án còn nhằm hình thành trục không gian văn hóa, cảnh quan sinh thái Hồ Tây, của loà, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết hệ thống cư dân hiện hữu, bảo tồn các công trình di tích, kiến trúc có giá trị lịch sử, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển mới tạo lập diện mạo đô thị hai bên sông Hồng. Theo một số chuyên gia, trước đây mọi người hay nói Hà Nội quay lưng vào sông Hồng. Nhưng với quy hoạch này, Hà Nội sẽ quay mặt ra sông Hồng để phát triển, từ năm 1954 đến nay, có 7 lần quy hoạch chung thủ đô đã được ban hành, mỗi lần đều đề cập đến quy hoạch không gian sông Hồng. Năm 2012, trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Từ đó đến nay, có khoảng 20 đề án, dự án quy hoạch liên quan đến sông Hồng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhưng gần 10 năm qua, Hà Nội vẫn chưa có được quy hoạch này. việc đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua về chủ trương để xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, tiến sát bước phê duyệt và ban hành là tiến bộ vượt bậc về công tác quy hoạch và cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô, đáp ứng sự chờ đợi của người dân hàng chục năm qua. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đồ án lần này được các chuyên gia hàng đầu về quy hoạch mà Thành ủy Hà Nội tham vấn nhận định là tốt nhất từ trước đến nay và quan trọng là đủ điều kiện được phê duyệt thông qua. Đây là kết quả từ quyết tâm rất cao của thành phố Hà Nội đẩy mạnh nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt. Quy hoạch này nhằm thực hiện hóa quy hoạch thủ đô từ năm 1954 đến nay, gần nhất từ 10 năm trước. Định hướng về không gian đô thị, chỉnh trang đô thị, giải quyết sinh kế cho người dân, chỉnh trị dòng chảy và hành lang thoát lũ, Dự kiến, sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng về tiêu chuẩn, tiêu chí và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố sẽ phê duyệt ban hành quy hoạch này trong tháng 6 năm 2021. Quy hoạch phân khu hai bên sông Hồng là quy hoạch đa mục tiêu, song với những thuận lợi, kinh nghiệm và nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hy vọng quy hoạch sớm được phê duyệt khi đó sẽ tạo đột phá cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khai thác tiềm năng lợi thế của thủ đô, đồng thời giúp quản lý cư dân hiệu quả, nâng chất lượng sống cho người dân và chắc chắn rằng đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư của cả nước ngoài và trong nước đã chờ đợi từ nhiều năm nay. sông Hồng có chiều dài gần 1.200 km, bắt nguồn từ dãy núi Ngụy Sơn của Trung Quốc, chảy qua tỉnh Vân Nam và vào Việt Nam với chiều dài gần 560 km chảy qua 18 tỉnh, thành phố lớn. Quá trình Hà Nội mở rộng, khoảng gần 120 km. Khu vực hai bên bờ sông Hồng đã là trục không gian lịch sử, văn hóa, gắn với quá trình phát triển Thăng Long Hà Nội, là trục sinh thái, cảnh quan kết nối thủ đô với vùng, kết nối các quận, huyện của thành phố, là khu vực tiềm năng lớn của thủ đô. Trong đó, khu vực từ cầu Hồng Hà tới cầu Mễ Sở với chiều dài khoảng 40 km, nằm trong đô thị trung tâm Hà Nội thuộc địa bàn 13 quận, huyện, là khu vực đã, đang được quan tâm, nơi hấp dẫn trong và ngoài nước tham quan nghiên cứu, đầu tư phát triển. Hy vọng đồ án xây dựng phân khu đô thị sông Hồng sớm thành hiện thực, để chúng ta có một Hà Nội với một diện mạo hoàn toàn mới đúng không các bạn?